chôm chờ muôn người để nó lòng quá cổ đần à bla chị ơi à bla à tập chị điều em lấy em dài bên em giờ đó thương ờ, ờ. chưa anh vẫn vậy sâu nắng chiều